thì uh, hôm nay mình làm video giới thiệu tới anh em một cái mẫu máy đánh bài mới thì uh, ở trước mặt anh em tất cả những cái điện thoại iPhone này nó đều chứa chức năng đánh bài bịp thì chỉ cần sở hữu được con máy này là anh em có thể chơi bịp được tất cả các loại bài lá ở Việt Nam bài nào anh em cũng có thể chơi được liên cào ba cây sập sám phỏm xâm lốc tiếng lên ngầu hầm bên Ấn Độ nói chung là tất cả các loại bài và anh em chơi bao nhiêu tụ cũng được thì à, cái chức năng chính của những cái máy này á chức năng chính của cái máy đánh bài này á thì khi mà đi tới sòng chơi thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em những cái chức năng như sau thì trong trường hợp mà anh em đánh tay con thì trước khi chia máy nó sẽ báo cho anh em biết nhà nào lớn nhà nào nhỏ để anh em đặt tiền lên xuống bàn theo cái dáng bài của mình còn cái thứ hai khi mà anh em làm cái á thì máy nó sẽ báo cho anh em biết là dán bài anh em sắp chia ra anh em lời hay lỗ ví dụ như bỏ xuống máy nó báo mình lời thì mình chia còn ví dụ như lỗ thì mình cầm lên mình xào lại đưa người ta kinh tiếp xào chừng nào mà mình lời thì mình chia hoặc là anh em có thể chơi chế độ mà bỏ lá thì trước khi chia đặt bộ bài xuống máy nó báo hai thì mình chỉ cần bỏ đi hai lá bắt đầu mình chia ra bài mình cũng lúc nào cũng là bài lớn nhất thì à, để đánh được cái máy này thì bắt buộc tới sòng anh em phải bỏ được bộ bài của mình vô nha đây là một bộ bài mã vạch nè một bộ bài máy nè nhưng mà nếu đem nó so sánh với bộ bài chợ thì nó giống thật 100% bài là hoàn toàn không có tan tích cho người ta kiểm tra xé ra thoải mái còn à, máy móc này em anh em mua một lần á khi mà anh em mua rồi thì trước khi đi chơi ở nhà anh em sẽ chỉnh cài đặt máy sẵn ví dụ như hôm nay mình đi đánh liên thì mình sẽ chỉnh bài liên mình chỉnh xong rồi tới sòng chơi thì cái máy nó sẽ thoát như thế này một cái màn hình chờ hoặc là mình có thể tắt đen đi vừa nhắn tin vừa nghe gọi vẫn đánh bài được tắt đen điện thoại đi vẫn đánh bài được cái chương trình đánh bài nó sẽ chạy ẩn không bao giờ nó nổi nó xuất hiện lên cái màn hình trừ khi anh em nhập cái mã nó vô thì nó mới hiển thị ra còn mình không đụng chạm tới thì không bao giờ nó xuất hiện ra người ta có nghịch vô cũng không bao giờ người ta tìm ra được cái phần đó cho nên cái vấn đề là đò về cái máy thì anh em cứ yên tâm còn cái máy này nó làm hình dáng bên ngoài cấu tạo của nó thì giống thật 100% so với cái điện thoại iPhone 8 Plus cho nên cái việc mà anh em muốn sử dụng máy hiệu quả thì anh em phải lựa chọn cho mình một con máy nó giống ở ngoài thị trường thì khi mà anh em đặt ra anh em để nghe gọi là một hai là mình để mình dằn tiền mình chơi thì người ta sẽ không có chú ý tới thì anh em sử dụng nó sẽ hiệu quả hơn còn cái máy này á nó được nâng cấp thêm một số chức năng mới để cho anh em dễ chơi hơn trước đây anh em chơi bài bên Ấn Độ chơi 8 nhà hoặc là bài binh sập sám anh em chơi 4 nhà thì cái số lượng bài của nó là hết cả bộ bài thì khi mà bỏ xuống nó báo nhưng mà cắt ra nó sẽ không báo nữa đối với những dòng máy cũ là vậy nhưng mà cái máy này anh em bỏ xuống là cắt ra là nó báo luôn cầm lên là chỉ việc chia thôi cầm này thì chia trước cũng được nói chung rất là dễ chơi còn à, vô sòng chơi á máy móc mình chỉnh sẵn xong hết rồi vô sòng thì mình sẽ được hỗ trợ đeo một cái tai nghe bluetooth siêu nhỏ đây là cái tai nghe của máy đánh bài nè tai nghe hạt đậu rất là nhỏ luôn thì mình nhét sâu vô trong lỗ tai thì sẽ không có cái trường hợp mà người ta nhìn thấy rất là kín không thể nào mà người ta thấy được còn không chơi nữa thì mình cứ lấy 500 mình hít ra hoặc là lấy nhíp gấp cái cọng dây này lôi ra rất là kín đáo thì à, bây giờ mình sẽ mở máy lên rồi mình test từng mục từng chức năng của máy để cho anh em xem tham khảo thì cái máy này là dòng máy mới CVK 700 thì về à, cái phần camera của máy nó được nâng cấp hơn bên trong nó tích hợp tới 6 cái camera hồng ngoại 6 cái bóng đèn hồng ngoại cho nên cái việc quét bài á anh em lựa chọn phải lựa những con máy là cái tầm quét bài của nó phải xa phải rộng thì anh em chơi nó mới dễ máy đánh bài trước đây ví dụ như anh em ờ, chơi nè ai xài máy rồi anh em biết ví dụ như máy anh em để đó đặt bộ bài ở đây nó báo nè nhưng mà khi anh em chụp qua đây nó sẽ không báo nữa hoặc là mình chụp qua đây nó cũng không báo nữa nhưng đối với cái máy này đặc biệt là anh em có thể đặt bất cứ vị trí nào ở trước cái máy nó camera của nó rất là rộng rất là xa thì bây giờ mình sẽ test thử cái phần camera của máy cho anh em coi nè thì hôm nay thì mình test cho anh em coi bài cào nha còn cái máy này nó đánh bài gì đánh cũng được đây bài cào nè thì cái tầm mà xa nhất đây là cái máy này thì tầm xa nhất từ cái máy này ra ngoài này xa nhất là được 55 phân thì mình có thể đặt ở đây nè ở đây nó báo nè mình đặt nó xa ra đây nó vẫn báo nè tối đa là 55 phân rất là xa anh em nhìn nè rất là xa luôn còn cái tầm mà rộng của nó là từ đây qua đây nè là được 23 phân đây đặt đây nó báo nè đặt qua bên này nó vẫn báo nè đặt đây nó cũng báo nè rất là dễ luôn thì cái máy tầm quét phải đồng thì anh em chơi nó mới hiệu quả còn cái tầm cao của máy này từ mặt đất trở lên á thì à, nó tầm khoảng 12 phân đây mình đặt trên cái hộp nó vẫn có thể báo được này. đây cho nên anh em có thể kết hợp cho nó báo lại trên tay mình có thể cầm trên tay cho nó báo máy này khi anh em mua anh em chỉnh một lần là anh em sử dụng khi nào nó cạn pin thì nó mới ngừng hoạt động còn bây giờ là cái máy mới cho nên mình chơi vài phút nó phải bắt đầu lại nó hơi cực thì mình sẽ test trước cho anh em coi chế độ báo tụ bây giờ mình sẽ cho nó báo hai nhà lớn nhất thì trước khi chia nó sẽ báo cho mình biết hai nhà nào lớn nhất đặt bài ra nè người ta cắt nè người ta cắt ra nè máy báo 41 tức là nhà số 4 sẽ lớn nhất nhà số 1 sẽ lớn gì 1 2 3 4 đây nhà số 4 sẽ lớn nhất là nhà này nè bốn lớn nhất nè bài này bài cào nha anh em nhà số 1 là nhà này lớn nhì nè 5 nút chắc chắn hai tụ bài này sẽ nhỏ hơn 5 nút hai nút bù đây là chế độ báo hai nhà lớn nhất anh em có thể chỉnh cho nó báo tất cả luôn cũng được chơi 4 tụ nó báo 4 tụ chơi 8 tụ nó báo 8 tụ thì do mình cài đặt thôi thì à, đánh như vậy là mình cái tỷ lệ của mình thắng người ta tới 90 phần trăm rồi mình biết bài mình nhỏ hay lớn là mình ăn tuyệt đối rồi đây là áp dụng cho những nơi nào cho anh bán cái ví dụ như bỏ xuống nè cắt ra nè máy nó báo một hai thì cây này ví dụ như mình làm cái thì mình cứ giữ nguyên mình chia khỏi gần bán cái cây này nhà cái lớn nhất rồi nhà cái lớn nhất nè 6 nút xong tới nhà này ba nút chắc chắn hai nhà này sẽ nhỏ hơn ba nút đó đây là chế độ bỏ báo tụ còn bây giờ mình sẽ chuyển qua cái chế độ mà làm cái cho anh em coi làm cái trong cái phần làm cái này á thì nó sẽ có hai chương trình cho anh em lựa chọn một là anh em lựa chọn cái chương trình báo lời lỗ thì trước khi chia máy sẽ báo cho mình biết bỏ ra lá báo mình biết lời lỗ còn bên đây là cái chương trình mà bỏ lá để nhà cái lớn nè cắt nè cắt tiếp nè cắt tới đâu là báo tới đó máy báo hai thì bỏ đi hai lá nè bắt đầu chia ra nhà cái là nhà của mình nè nhà mình chia đầu tiên nè lúc nào bài cũng là là bài lớn nhất ba tay nè đó chuẩn xác một trăm phần trăm máy này anh em mua về mình bảo hành cho anh em trục chặt bất cứ cái gì thì mang lên đây mình bảo hành về mà máy báo sai một cây bài mang lên đây mình đổi cho cái máy mới rất nè máy báo ba thì bỏ đi ba lá nè một hai ba bắt đầu chia ra bài nào đánh cũng được nha nhà cái lại lớn nhất 7 nút là lớn nhất chắc rồi 5 nút bài mình có một nút vẫn là bài lớn nhất đó thì đây là cái dòng máy mới CVK 700 phiên bản C thì anh em nào cần có nhu cầu lấy thì cứ liên hệ cho mình qua hai số điện thoại này 0984 354 số 3 09097040 số 4 thì hiện tại thì mình đang ở bến xe miền Đông Sài Gòn những anh em nào mà ở miền Bắc á, thì ờ, cứ xuống bến xe Mỹ Đình anh em ở gần khu vực nào thì cứ đến trực tiếp chỗ đó thì khi mà lấy hàng thì anh em lên đây lấy cho nó dễ lên trên này mình cho anh em test hàng thoải mái sẽ có nhân viên nó hướng dẫn nó bày cho anh em những cái đồ chơi mà nó mới nhất với lại những cái uh, mẹo để mình áp dụng với những cái máy này đánh cho nó hiệu quả chứ anh em lấy máy mà anh em không được hướng dẫn không được chỉ đúng cách thì anh em anh em đánh không bao giờ chơi cho dù máy nó có tân tiến tới đâu có đẳng cấp tới đâu thì mình không biết sử dụng thì cũng đánh không bao giờ được bởi vậy anh em phải được hướng dẫn thật kỹ và phải biết cách sử dụng thì anh em chơi nó mới hiệu quả thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình